tôi muốn chia sẻ cho anh em đấy thứ nhất là chia sẻ cho anh em nào mà đã từng mua qua những cái bộ hột tài xỉu bên tôi rồi đấy, còn những anh em nào chưa mua qua chưa từng mua những cái bộ hột tài xỉu bên tôi thì anh em có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại để được tư vấn thêm đấy, để tư vấn thêm hoặc là anh em có thể đến cơ sở thì tôi sẽ cho anh em được thử những cái bộ hồ tài xỉu mà bên tôi đã từng chia sẻ cho anh em cái bộ tài xỉu đâm này thì uh, bên cơ sở tôi mới cho ra mắt thì cái bộ hột này nó làm cũng khá là cầu kỳ đấy cái chất liệu hay là cái uh, mặt hột đấy, nó cũng rất là khác so với những cái bộ hột tài xỉu thường nha bộ hột rất là đẹp đẹp hơn rất là nhiều so với những cái bộ hột thường đó thì uh, khi mà anh em đặt hàng thì là cái bộ hột này anh em phải chờ đấy. thì phải chờ trong vòng 1 cho đến 2 ngày gì đó thì nếu mà nó có sẵn tôi sẽ gửi về cho anh em luôn đấy. còn không thì anh em phải đợi đến một đến hai ngày đấy, lý do vì sao thì là rất là đơn giản thôi tại vì là cái bộ hột này làm bằng thủ công nên là rất là lâu mất thời gian nên là anh em phải đợi muốn có bộ hột tài xỉu hay thì anh em phải đợi là cái chắc chắn rồi đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em đấy test cho anh em tại vì là cái video này là video đầu tiên thì là tôi sẽ test qua cho anh em những cái tăng tích mà khi mà anh em đi sân chơi anh em à, chơi anh em lắc tài xỉu nhé nhất là thử anh em nam châm này Đấy, thử anh em nam châm nắp nắp sơn bình thường nhé chén Đấy, đèn cho anh em này hột quá trong luôn nha Đó. hột quá đẹp Đó. hột bao đẹp nha bao thầy thợ nghe hột luôn nhưng mà bộ hột tài xỉu này bộ hột tài xỉu đâm này anh em có thể là đến sân chơi anh em chơi thì anh em không phải sợ thì cái vấn đề gọi là nghe hột tài xỉu hay là máy phân âm hay là bất kỳ những cái máy nào có trên thị trường bây giờ nhá đấy không thể nào bắt được cái bộ hột này đấy cái cuối cùng là thử cho anh em nước muối đây thử cho anh em nước muối Đấy, mặt nào nó cũng nổi nó không nghiêng về mặt nào anh em nhé khi mà anh em đi lắc tài xỉu rồi anh em đi lắc nhiều rồi anh em biết anh em chỉ cần thử qua cái bộ hột thôi Đấy, anh em thử qua cái bộ hột thôi là anh em có thể biết là bộ hột này có đánh được hay là không Đấy, đánh được hay là không anh em tiếp xúc nhiều với bộ hột tài xỉu rồi thì anh em chỉ cần lắc qua thôi Đấy, thì bên tôi cho anh em có thể giao hàng hay là anh em có thể đến cận cơ sở thì anh em bao test cho anh em luôn nhé anh em test thoải mái luôn anh em ưng thì lấy còn không ưng thì anh em à, không lấy nhé không ai bắt ép cái điều gì cả đó thì bây giờ vào tôi sẽ giới thiệu qua cho anh em về cái bộ tài xỉu này cái bộ tài xỉu này khi mà anh em đi sân chơi anh em đi lắc tài xỉu ấy, thì cái tỷ lệ của nó để cho anh em à, chiến thắng được những sân à, chiến thắng được ở những cái sân chơi mà C1 chẳng hạn hay đấu trường lớn thì là cái bộ hột này nó nó đâm được những cái thế hột tài chủ khó rất là cao nhé cái tỷ lệ của nó khi mà anh em chỉ cần lắc với cách lắc bình thường thôi đấy, cái tỷ lệ của nó phá vỡ được những cái thế hột tài chủ khó là rất là cao lên đến 7 80 phần trăm cho anh em nhé có thể anh em giữ tài giữ xỉu được đấy theo cái cách lắp của tôi khi mà anh em mua hột nhé đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu đâm này xem là nó như thế nào đấy cái bộ hột này nó cũng giữ tài giữ xỉu và anh em muốn lên tài xuống xỉu nó theo ý muốn của anh em còn cái đâm ở đây đó là nó đâm phá vỡ được những cái thế hột tài xỉu khó đấy ví dụ như cái thế hột này luôn này thế dụ thế hột tài xỉu 556 này đấy khi mà anh em lắc anh em đâm đâm bằng cái cách lắc bình thường của anh em thôi thì là cái tỷ lệ của nó cho anh em lên 7 đến 80 phần trăm nó đi theo anh muốn ví dụ như chén này đâm thì là nó sẽ về đó, như thế này thì nó sẽ về gì đấy rất nhiều anh em là sẽ đánh tài đánh tài chén này đấy thì uh, cái ờ, hồ tài xỉu đâm này nó sẽ đâm cho anh em về xỉu nhá 7 đến 80 phần trăm về xỉu trên này đấy hai ba ba đúng không anh em đấy, cái bộ hột này tỷ lệ bão của nó cũng khá là cao đấy, khi mà anh em lắc đều thì tỷ lệ bão của nó rất là cao nhá tiếp tục cho anh em ba ba năm bốn bốn hai năm năm sáu đấy nó đi rất là đều đúng không anh em năm năm sáu một bốn năm đấy đi khá là đều và cái vừa rồi cũng là thế hột khó nên là nó đâm luôn về xỉu đấy thì ờ, anh em có thể là anh em giữ xỉu thế này đấy, anh em giữ xỉu thế này thì không qua lại nữa thì giữ tài giữ xỉu nó có cách lắc riêng của nó thì anh em mua hột tôi sẽ chia sẻ cho anh em nhé giữ xỉu cho anh em này Đấy, một một năm này Đấy, một hai năm này 134 này 123 này Đấy, cái chén này nó lên tài thì cái thế 123 nó cũng uh, nó cũng là thuộc dạng là kế hồ tài xỉu khó đấy thì rất nhiều anh em ờ, nhìn 123 là anh em vẫn đánh xỉu đấy. thì cái thế vừa rồi tôi, tôi đã thì cái bộ cái bộ hồ tài xỉu đâm này nó tự đâm đấy, tự đâm lên uh, ờ, 552